Vùng đất Mông Cổ ngày nay từng là nơi sinh sống của rất nhiều tộc người từ thời tiền sử. Họ chủ yếu là những người dân du mục và dần dần phát triển thành những liên minh lớn mạnh. Năm 209 trước công nguyên, người Hung Nô đã thành lập một liên minh hùng mạnh dưới sự lãnh đạo của vua Mặc Đốn và nhanh chóng trở thành một thế lực lớn uy hiếp Trung Hoa suốt 3 thế kỷ sau đó. Trong khi nhà Tần buộc phải xây dựng vạn lý trường thành để ngăn chặn những sự xâm nhập từ phía Bắc của người Hung Nô đến thế kỷ 10, Mông Cổ phân tán, rời rạc, chia thành nhiều bộ lạc nhỏ, đến năm 1206 thành Cát Tư Hãn thống nhất các bộ lạc phân tán và xây dựng thành một đế chế hùng mạnh, rộng lớn nhất lịch sử nhân loại. 1. Thời kỳ đế quốc Mông Cổ Đế quốc Mông Cổ được thành Cát Tư Hãn thành lập năm 1206 sau khi thống nhất các bộ lạc rời rạc, sau đó bành trướng sang đại lục Á Âu, khởi đầu bằng việc xâm lược Tây Hạ ở Trung Quốc và đế quốc Khwarezm ở Ba Tư. Vào thời kỳ cực thịnh Hoàng Kim thì con đường tơ lụa cũng thuộc đế quốc Mông Cổ kiểm soát, đồng thời đã tạo điều kiện cho giao lưu văn hóa và mậu dịch giữa phương Đông và phương Tây phát triển. Sau khi thành Cát Tư Hãn mất vào năm 1227, đế quốc Mông Cổ được chia cho bốn người con trai của ông. Đến những năm 1350, các triều hãn dạn nứt và đánh mất trật tự mà thành Cát Tư Hãn đã mang lại. 2. Xâm lược vùng Trung Á Thành Cát Tư Hãn muốn thương mại và hàng hóa, gồm cả các loại vũ khí mới, cho đất nước mình một đoàn người Mông Cổ gồm hàng trăm lái buôn kéo tới một vương quốc mới hình thành nằm giữa Ba Tư và Trung Á, có tên gọi là Hoa Thích Tử Mô. Vị vua của vương quốc này cho rằng trong đoàn có các điệp viên. Thành Cát Tư Hãn gửi các đại sứ tới, hoàng đế nước Hoa Thích Tử Mô đã giết vị đại sứ đồng thời làm nhục, đốt dâu những người còn lại và đuổi họ về nước từ mâu thuẫn, huy hiếp làm nhục này những người con đại diện đất nước. Thành Cát Tư Hãn phẫn nộ, ngay lập tức báo thù và thị uy sức mạnh của đế chế, Ông tập hợp binh lĩnh dẫn đầu đánh vào lãnh thổ vương quốc Hoa Thích Tử Mô, quân đội đầu hàng, nhà vua rời bỏ ngai vàng thoát thân. Cũng lúc này, thành Cát Tư Hãn và quân đội tiến sâu vào vương quốc của vị Sultan, tới tận Afghanistan, tiếp đến là Ba Tư. Người ta nói rằng vị vua Hồi giáo ở Baghdad tỏ ý thù địch đối với vị Sultan nên ông ta giúp đỡ thành Cát Tư Hãn, điều tới cho Đại Hãn một trung đoàn viễn trinh người châu Âu. Trung đoàn này từng là tù nhân của nước Hồi giáo Baghdad. Tuy nhiên thành Cát Tư Hãn không dùng đến bộ binh nên đã trả tự do cho họ. Cũng bởi thế mà những người châu Âu này là những người đầu tiên lan truyền các tin tức nóng hổi về các cuộc viễn chinh của thành Carter Hãn. Trong khi đó, tại thành phố Nisaper, sự nổi loạn của người dân nhằm chống lại sự cai trị của Mông Cổ. Con rể thành Cát Tư Hãn bị giết chết, con gái của Đại Hãn muốn tất cả người dân trong thành phố đều phải chết. Ngay lập tức đội quân kỹ binh Mông Cổ thực hiện lời thỉnh cầu. Theo truyền thuyết tất cả những người trong thành phố không còn ai sống sót. Trong khi thành Cát Tư Hãn đang củng cố các cuộc chinh phục ở Ba Tư và Afghanistan, một lực lượng khoảng 40.000 kỵ binh Mông Cổ lao vào Azerbaijan và Armenia. Họ đánh bại các quân thập tự chinh của Georgia, chiếm pháo đài thương mại ở Crimea và trải dọc bờ biển Đen. Khi họ quay về nhà thì gặp 80.000 chiến binh do hoàng tử Mutislav của công quốc Kiev dẫn đầu. Với tính khí kiêu căng, tự tin của quân quý tộc, thành Cát Tư Hãn vừa bỏ chạy, Đến lúc 80.000 chiến binh của công quốc VF thấm mệt đã bị quân nguyên họ tấn công và giết sạch. Một lần nữa chỉ trong thời gian ngắn, thành các tư hãn lại lao vào chiến tranh, do người tạ ngút không tuân theo các nghĩa vụ đối với đế chế Mông Cổ. Năm 1227, ở tuổi 65, trong khi đang dẫn đầu một cuộc chiến chống lại người tạ ngút, thành các tư hãn ngã khỏi lưng ngựa và chết. Về diện tích những vùng đất đã chinh phục được, thành các tư hãn là người chinh phục vĩ đại nhất mọi thời đại, Đế chế của ông rộng gấp 4 lần thời đại huy hoàng nhất của Alexander Đại đế. Quốc gia Mông Cổ tin rằng ông là người vĩ đại nhất mọi thời đại, là người đến từ trên trời, là chiến binh thần thánh. Người Mông Cổ tiếp tục tin rằng một ngày nào đó thành các tư hãn sẽ lại sống dậy và dẫn dân tộc mình tới những thắng lợi mới. 3. Viễn Trinh, xâm chiếm châu Âu Đế quốc Mông Cổ khi thành các tư hãn qua đời Lúc cuối đời thành các tư hãn thường xuyên tổ chức những cuộc thi tài, thử sức giữa các thành viên trong gia đình – xem ai mưu trí thao lược hơn người nhằm tuyển chọn vị đại hãn nắm binh quyền thay ông. Năm 1229, sau cái chết bất ngờ của thành Cát Tư Hãn, một hội nghị toàn thể Mông Cổ khẳng định Oa Khoát Đài kế vị làm đại hãn, đời thứ hai của đế chế Mông Cổ. Oa Khoát Đài bắt đầu sự cai trị của mình và để khẳng định mình chính là người có thiên mệnh cai trị thế giới. Vào giữa những năm 1230, Oa Khoát Đài gửi quân chống lại các vương hầu Slavic ở Đông Âu, Tuy nhiên, cuộc kháng chiến của các bộ lạc châu Á giữa vùng sông Volga và Uran còn lớn hơn những gì ông mong đợi. Cuối năm 1237, quân đội của ông đẩy lùi người Nga, chiếm các thành phố Vladimir, Komna và Moscow năm 1238. Vào năm 1240, quân đội của ông tàn phá thành phố Kiev, đất nước Ukraine ngày nay. Tại Lyunis, hiện nay là Ba Lan, mặc dù có số quân ít hơn, quân của ông đánh tan quân Đức với các kỵ sĩ được trang bị vũ khí hạng nặng. Thừa thắng quân ông lao sang Hungary, năm 1241 tiến tới vùng ngoại ô Viên, tuy nhiên vẫn còn là điều khó hiểu đối với người châu Âu, người Mông Cổ rút lui khỏi Kiev. Với người Âu, có lẽ họ nghĩ rằng họ đã được cứu vãn bởi một điều thần kỳ. Nhưng đối với người Mông Cổ thì lại khác. Người Mông Cổ rút khỏi Trung Âu vì cái chết của Oa Khoát Đài. Các sĩ quan cao cấp trong quân đội tin rằng họ phải quay về để xác định việc lựa chọn một vị vua mới. Trong hoàn cảnh đại hãn Oa Khoát Đài vừa đột ngột băng hà, thì bà vợ hóa là một lạt cáp chân bắt đầu cầm quyền cai trị quốc gia của Oa Khoát Đài, dựa trên tên ông và hành động như người nhiếp chính cho đứa con lớn nhất, các chiến dịch quân sự cứ thế giảm dần. Cuộc khủng hoảng, mâu thuẫn và tranh giành diễn ra giữa những người trong gia đình hoàng tộc. Đến năm 1246, một trong số họ, chính là Du Ác, đã mua chuộc được sự ủng hộ của mọi người trong hoàng tộc và được lựa chọn làm người kế tục của Oa Khoát Đài. Ông ban thưởng rộng rãi cho những người đã ủng hộ ông và để tiếp tục được ủng hộ từ các hoàng tử, sau đó Du Ác trở thành đại hãn đời thứ ba của đế chế Mông Cổ. Trong bối cảnh đó, giáo hoàng Innocent IV ngay lập tức gửi một đoàn sứ giả đến Mông Cổ, kèm theo một bức thư mang đến ra lệnh người Mông Cổ từ bỏ các cuộc chinh phục châu Âu. Giáo hoàng đưa ra một bản tóm tắt về cuộc đời của Giêsu và các giáo lý đạo Thiên Chúa, với hy vọng làm thay đổi được vị đại hãn và cục diện ở châu Âu lúc bấy giờ. Chính vì thế ông giáo hoàng tự miêu tả mình được Chúa chỉ định nắm mọi quyền lực trên trái đất, là người duy nhất được Chúa ủy nhiệm phát ngôn cho người. Ngay lập tức vị đại hãn mới của đế quốc Mông Cổ, Ruác trả lời rằng Chúa đã trao cho người Mông Cổ, chứ không phải cho giáo hoàng, quyền kiểm soát thế giới từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Ông tuyên bố, Chúa trời dự định cho người Mông Cổ mở rộng điều dân dạy của mình dưới một bộ luật vĩ đại của thành Cát Tư Hãn. Đồng thời, ông gửi lại cho giáo hoàng lời đề nghị rằng giáo hoàng phải quy phục, phục tùng cho đại hãn. Đế chế Mông Cổ, dù có phải của trời hay không cũng gặp phải những vấn đề giống như những đế chế khác. Giai đoạn cai trị ngắn ngủi của Ruak từ 1246 đến 1247 kết thúc với việc Ruak chết một cách bí ẩn giữa những cuộc tranh cãi ở Mỹ bên trong gia đình hoàng tộc. Có lẽ cái chết bí ẩn của Ruak là sự tính toán âm mưu ám sát để nhằm chiếm đoạt ngôi vị đại hãn vào năm 1251 với đứa cháu trai của thành Cát Tư Hãn tên là Mông Kha. Một âm mưu của những kẻ đối nghịch nhằm sát hại ông và đồng thời ra sức ngăn cản lễ lên ngôi của Mông Kha và điều gì đến phải đến tiếp đó là những cuộc tra tấn, thanh lọc, xét xử, thú tội và thanh lọc bên trong gia đình hoàng gia cũng như giữa các quan chức trong đế chế mới. Như vậy Mông Kha là vị đại hãn đời thứ tư của đế chế hùng mạnh Mông Cổ. Mông Kha cố gắng ra sức thiết lập trật tự mới và hiệu quả hơn trong việc quản lý trai trị thần dân của mình. Một hệ thống ngựa chạm truyền thư được cho phép tuyển dụng những người tài giỏi làm việc vì lợi ích của chính họ. Ông lập lên một hệ thống thuế có thể đoán trước cho phép người trồng cấy có thể sắp đặt trước kế hoạch. Ông yêu cầu việc cai trị địa phương không được can thiệp vào việc trồng cấy lương thực, Hình phạt tử hình được áp dụng cho những sĩ quan lấy rau quả từ các vườn của người nông dân Trung Quốc. Các hoàng tử bị cấm ra các luật lệnh mà không được triều đình đế quốc cho phép. Các quan chức, cả dân sự và quân sự, bị cấm vào những vùng không thuộc quyền phán xét của mình. Các chiến dịch quân sự được tiến hành mà không gây tổn hại đến đất trồng hay phá hoại các thành phố, các hành động bị coi là làm giảm bớt số thuế có thể thu được cho ngân khố đế chế. Quyền sở hữu cá nhân được tôn trọng. Kẻ trộm và cướp bị trừng phạt với hình phạt tử hình cho tội phạm dù nhỏ nhất trong xã hội Mông Cổ, dù sao, phụ nữ cũng có nhiều tính độc lập hơn trong các xã hội Hồi giáo và phương Tây. Đây là một tiến bộ lớn trong xã hội lúc bấy giờ. Phụ nữ Mông Cổ có thể sở hữu tài sản riêng, họ cũng có thể phục vụ như những người bổ trợ trong quân đội, nhưng cũng có thể tham gia chiến trận trong tình huống khẩn cấp khi cần. Dưới thời cai trị của Mông Kha, các giáo sĩ và nhà sư được miễn khỏi lao động trong các dự án công cộng. Thời Mông Kha cũng như dưới thời thành các tư hãn, người dân được phép thờ phụng tôn giáo nào họ thích, như Phật giáo, Hồi giáo hay Thiên chùa giáo, tất cả tôn giáo đều phát triển. Năm 1252, chế độ của Mông Kha đưa việc thờ phụng thành các tư hãn làm một tôn giáo chính thức. 4. Tấn công vào khu vực Trung Đông Những năm 1250, vua Louis IX của Pháp lo lắng cho vùng đất thánh và hy vọng một liên minh với người Mông Cổ để tiêu diệt Hồi giáo. Tuy nhiên người Mông Cổ không quan tâm đến điều đó, vì thế họ đã bắt đầu mở rộng từ Ba Tư về Lưỡng Hà. Để hoàn thành việc cai trị thế giới, Mông Kha gửi một trong những anh em của mình là Hu Lệ Gu tiến về phía Tây, còn ông dự định dẫn đầu cuộc chinh phục toàn bộ Trung Quốc. Khi Hu Lệ Gu cùng đội quân đi qua Ba Tư, họ phá hủy giáo phái Hồi giáo mà người châu Âu gọi là cuộc thảm sát, với mục đích mở con đường từ Mông Cổ đến Bát Đa, thành phố lớn nhất và giàu có nhất thế giới Hồi giáo lúc bấy giờ. Một số người thiên chúa giáo ở Bát Đa thường đến Mông Cổ như một cơ hội để tự giải thoát mình khỏi sự cai trị Hồi giáo, hoặc để báo thù nhằm vào các lãnh đạo quân đội Mông Cổ như một thói quen, lợi dụng những xung đột đó. Bên trong quân đội của Hulegu có những người thiên chúa giáo và Shia Hồi giáo. Họ được cho là những người tham gia tích cực nhất vào việc tấn công các dân cư dòng Hồi giáo Sunni ở Baghdad. Năm 1258, Baghdad bị phá hủy và nhiều người Sunni bị tàn sát, trong khi những người thiên chúa giáo và Shia lại phát triển. Cuộc chinh phục Baghdad chấm dứt việc cai trị của các Khalif nhà Abbasid tại Baghdad như một thủ đô tinh thần Hồi giáo trong thời hiện đại. Năm 1259, quân đội của Hulegu vào thành Damascus vĩ đại của Syria người thiên chúa giáo ở đó vui mừng chào đón quân Mông Cổ. Sau đó quân Mông Cổ tiến về phía Nam đến Ai Cập, họ biết rằng ngay cả các đế chế vĩ đại nhất của Chúa Trời cũng có các giới hạn. Năm 1260, cuộc tiến quân của họ bị chặn lại bởi những người Mameluk Ai Cập. Để trả thù những người thiên chúa giáo đã liên minh với người Mông Cổ, người Mameluk phá hủy các pháo đài của chiến binh thập tự trinh ở Trung Đông. 5. Mông Cổ xâm chiếm miền Bắc Trung Hoa Ở thời còn Khurin Tài, Thiết Mộc Chân tham dự vào một cuộc tranh chấp với Tây Hạ, cuối cùng trở thành cuộc chiến tranh chinh phục đầu tiên của ông. Dù vấp phải sự kháng cự từ những thành phố Tây Hạ được tổ chức phòng ngự tốt, cuối cùng ông đã thành công trong việc hạn chế tầm ảnh hưởng của Tây Hạ khi ký hiệp ước hòa bình năm 1209. Ông được các vị hoàng đế Tây Hạ công nhận là chúa tể. Sự kiện này đánh dấu sự thành công đầu tiên trong quá trình chinh phục các vương quốc kế tiếp. Một mục tiêu chính của Thiết Mộc Chân là chinh phục nhà Kim, chiếm lấy miền Bắc Trung Quốc giàu có và biến Mông Cổ trở thành một cường quốc lớn đối với người Trung Hoa. Ông tuyên chiến năm 1211, ông đã dùng các phương pháp chiến đấu với Tây Hạ trước đó để tấn công nhà Kim. Sau khi giành được một số thắng lợi to lớn trên chiến trường và chiếm được một số thành trì sâu trong lãnh thổ Trung Quốc, Thiết Mộc Chân đã chinh phục và củng cố các lãnh thổ nhà Kim xa về phía nam tới tận Vạn Lý Trường Thành năm 1213. Sau đó ông tấn công ba mũi vào trong lãnh thổ nhà Kim, trong khoảng giữa Trường Thành và sông Hoàng Hà. Ông đánh bại quân đội nước Kim, tàn phá miền Bắc Trung Quốc, chiếm nhiều thành phố, và năm 1215 bao vây, chiếm và phá hủy kinh đô Kim tại Yên Kinh, sau này là Bắc Kinh. 6. Chinh phục hoàn toàn Trung Hoa, người Mông Cổ đã có ý chiếm Nam Tống, đế chế văn minh nhất thế giới thời đó. Mông Cổ rất chú ý tới cuộc chiến chinh phục Trung Quốc, ông đã chuẩn bị tấn công vào sườn nhà Tống thông qua cuộc chinh phục Vân Nam năm 1253 và một cuộc xâm lược Đông Dương, sẽ cho phép người Mông Cổ đánh Tống từ phía Bắc, Tây và Nam. Trong khi đang tiến hành chiến tranh với Trung Quốc, Mông Kha ốm vì bệnh lý và chết vào năm 1259, nhờ đó nhà Nam Tống chưa bị đánh bại và gây ra một cuộc nội chiến giành ngôi phá vỡ sự thống nhất và vô địch của đế chế. Hốt Tất Liệt, một người cháu của Thiết Mộc Chân, lên ngôi đại hãn, trở thành lãnh tụ tối cao của các bộ tộc Mông Cổ năm 1260. Ông bắt đầu thời cai trị với một tham vọng và sự tự tin to lớn năm 1264 ông rời thủ đô của đế chế Mông Cổ đang mở rộng tới khẩn Balik Bắc Kinh hiện nay. Ông bắt đầu tấn công nhà Nam Tống, từ năm 1271 đã thành lập triều đình Phi Hán đầu tiên cai trị toàn bộ Trung Quốc, nhà Nguyên. Năm 1279, Quảng Châu rơi vào tay người Mông Cổ, đánh dấu sự chấm dứt của triều Nam Tống và sự bắt đầu của một nước Trung Quốc Mông Cổ. 6. Thời kỳ thu hẹp lãnh thổ Sau khi bị người Hán đánh bại, người Mông Cổ đã phải rút lui về đất nước mình và nhà Nguyên tiếp tục tồn tại ở đó, được các nhà sử học hiện đại gọi là nhà Bắc Nguyên. Theo quan điểm chính trị chính thống của Trung Quốc, chỉ có thể có một đế chế chính thống duy nhất trên lãnh thổ, do đó nhà Minh và nhà Nguyên ngăn cản sự hiện diện hợp pháp lẫn nhau. Tuy nhiên, các nhà sử học thường có khuynh hướng coi nhà Minh là triều đại đại diện hợp pháp vì triều đại này do người Hán lập ra. Sau khi chiến được Bắc Kinh, nhà Minh điều quân xâm chiếm Mông Cổ năm 1380 và năm 1388 đã giành được một thắng lợi quan trọng. Khoảng 7 vạn người Mông Cổ bị cầm tù và Karakorum, thủ đô Mông Cổ, bị tàn phá. 8 năm sau cuộc xâm lược này, ngôi vua Mông Cổ được chuyển sang cho Isoder, một hậu duệ của Oraibur. Sau khi giúp Mông Cổ vượt qua giai đoạn hỗn loạn, ông trao lại ngai vàng cho con cháu của Hốt Tất Liệt. Trong khi các cuộc xung đột diễn ra ở Trung Quốc, người Mông Cổ về cơ bản nằm trong hệ thống chư hầu của nhà Minh. Sự cai trị của Mãn Thanh, thế kỷ 17 người Mông Cổ bị người Mãn Châu, nữ chân tấn công mạnh mẽ. Năm 1634, Lịch Dân Khan chết trên đường tới Tây Tạng. Con trai ông, Erei Khan, đầu hàng người Mãn Châu và trao ấn báu của Hoàng đế Nguyên cho vị vua Mãn Thanh là Hong Tai Di, Hoàng Thái Cực. Từ đó, Hong Tai Di lập ra nhà Thanh với tư cách là triều tiếp nối nhà Nguyên. Năm 1636, Mông Cổ trở thành một phần của đế chế Mãn Thanh. Đến năm 1911 nhà Mãn Thanh sụp đổ, Mông Cổ trở thành nước tự trị. Video đến đây thôi. Cảm ơn cô bác, anh chị cùng các bạn đã xem video hôm nay. Xin quý cô bác anh chị và các bạn đăng ký kênh để ủng hộ chúng em có thêm động lực ra tiếp những video ý nghĩa hơn. Trân trọng cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thân ái!